Buổi sáng nay tôi dậy thật sớm Diện quần áo mới mua trao trong gương nhìn thật tươm Nhìn kỹ trông cũng ngon lành thế Vậy mà qua biết bao sơ say đến nay vẫn còn ê Chẳng mơ mong chuyển biến mơ tình yêu của tôi nơi đâu đang nơi đâu ngày qua ngày cứ tình vẫn chưa tới thì duyên tình vẫn chưa tới thôi ta tình yêu của tôi nơi